các bạn à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn một video à, đọc à, sơ đồ mạch của điều hòa mạch điện điều hòa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là đọc sơ đồ khối một cách đơn giản trong đó thì được sơ đồ khối thì rất nhiều phần thì à, các bạn nhớ đăng ký kênh à, điện tử điện lạnh Việt Nam thì mình sẽ làm nhiều video à, hướng dẫn trực tiếp đọc sơ đồ khối và sửa chữa những ban bệnh mất nguồn hoặc là có đèn nguồn nhưng mà không chạy hoặc là có đèn nguồn nhưng mà báo lỗi các bạn chú ý đăng ký kênh điện tử điện lạnh Việt Nam thì à, mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn à, à, đọc hôm nay thì mình sẽ làm một cái video là đọc sơ đồ khối điều hòa đơn giản với cái mạch điều hòa như thế này thì các bạn chắc là cũng chưa nhìn thấy là đâu là đầu vào của 220 và đầu ra và đầu điện áp ra lốc và phần nào là phần cảm biến phần nào là quạt và phần nào là phần à, mắt nhận khiển thì à, đây mình sẽ từ từ mình hướng dẫn cho các bạn hiểu đây là rắc à, đầu tiên là rắc điện 220 vào thì qua những cái tụ này là tụ chống xét tụ lọc điện cả cuộn dây lọc điện đây ví dụ như ký hiệu CL1 là 220 vào LF là những cái cuộn dây dọc nhiễu để các bạn nhìn trước mạch Đây là những cái cuộn ờ, vòng đây thì ờ, nó cuộn dây tiếp theo thì ờ, sẽ có nguồn điện 220 đây là rác 220 một đầu sẽ vào một chân biến thế biến áp và một đầu còn lại sẽ vào chân còn lại của biến áp Đấy khi nguồn điện được cấp vào vào hai chân của biến áp thì sẽ xuất hiện bên đây một điện áp cảm ứng qua biến áp này đây là nhờ những bốn cầu diode bốn uh, diode D1 D2 D4 sẽ lắn ra điện một áp một chiều đây có chỉ ờ, tụ điện một chiều là 1000 mm 35V điện áp một chiều này thì sẽ được hạ áp xuống nhờ IC của nắp 7812 đây là IC ổn áp các bạn nhé những con tàn à, nó có chỉ số luôn này IC 01D Đấy, chỉ số điện áp 12V này thì sẽ lui cho phần vi xử lý đó là phần à, hoạt động như điều khiển và nhận tín hiệu cảm biến ở đây thì à, khi các bạn đã nắm rõ được cái phần à, điện áp 7812 hạ xuống à, từ cảm biến rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhìn sơ đồ mạch thêm một phần đây là bộ phần tất tần tật từ cái chỗ mình khoanh vùng đây thì là phần này được nuôi bằng điện áp 12V lấy từ diode nắn lọc đây và xuống IC hạ áp 7812 trong cái phần vi xử lý này thì rất rất nhiều sơ đồ nhỏ hơn thì mình sẽ hướng dẫn đây là IC 01G là IC RAM hay là RAM ROM thì à, hai bộ IC này sẽ là IC nhớ lại khi mình à, bấm điều khiển điều hòa ví dụ đặt chế độ 20 độ mà trong trường hợp là mất điện đột ngột thì hai IC này vẫn nhớ mặc định khi có điện bật lại Đấy. còn đây là thạch anh dao động trong cái bộ mạch điều hòa này thì thạch anh dao động này có tác dụng là khi có nguồn 12V vào đây thì thạch anh này sẽ kích giao cho IC này dao động nên con thạch anh này rất là hay hỏng trong trường hợp là có đèn báo mà không chạy các bạn bấm khiển mà không được ấy thì nếu các bạn là, là um, sửa là thợ sửa hay gì thì lên thay thử con thạch anh này nhiều khi hiệu quả đến tám chín phần trăm và đây là vi xử lý vi xử lý là bao gồm tất tật các chức năng thì những cái chức năng hiện đại nhất hoặc là những cái chức năng mà các bạn đang dùng trên điều khiển thì là nhờ con IC to này Đấy. tất cả những cái chức năng hoạt động tốt nhất và hiện đại nhất thì được các hãng đưa ra và càng ngày càng ờ, tối ưu những cái chức năng ờ, thân thiện nhất và đây là IC quạt Đấy, IC quạt thì ra sẽ rắc cắm quạt đây cái quạt à, đây là điện áp 12V quạt à, tốc độ của quạt gió đưa ra tán gió ở đây là phần dâu cảm biến dâu cảm biến thì là sẽ ví dụ như trong phòng cảm biến nhiệt độ là bao nhiêu trước khi bật lên thì à, sẽ cho điều hòa mình hoạt động và đây là dâu cảm biến giàn lạnh thì sẽ khi đủ nhiệt độ là sẽ ngắt đây là còi là khi mình bấm điều khiển hoặc là khởi động lên thì sẽ có tiếng còi kêu tít tít ở đây là một cái bộ um, khối sơ đồ này là đây là bàn phím và mắt nhận điều khiển bộ mắt nhận điều khiển này thì có chức năng là nhận điều khiển từ xa hoặc là nhận điều khiển từ bàn phím quậy lại nhé đấy và mắt nhận ờ, điều khiển từ xa thì trong trường hợp hỏng mắt nhận thì, thì ta vẫn có bàn phím để bấm đấy. model này thì à, hiện tại là không có bàn phím này chỉ có đèn báo ờ, đèn báo đỏ này. hiện tại tôi đã sư giới thiệu là sơ đồ khối của cái mạch điều hòa và các bạn anh nhìn đây à, mình chưa giới thiệu một cái dơ à, le đúng không thì à, những cái dơ le này khi tất cả là mình cấp điện áp 220 vào đây có điện áp 12V hạ áp xuống IC 7812 và thạch anh làm việc IC RAM ROM và vi xử lý làm việc thì sẽ có đèn báo trên đây hiện tại đèn báo trên đây thì khi mình bật điều khiển thì sẽ có một cái lệnh từ mắt nhận điều khiển về vi xử lý và vi xử lý sẽ đưa ra một cái cảm cảm nhận là trong phòng bao nhiêu độ thì trong vòng khoảng 1 đến 2 phút rồi đấy hoặc là có những điều hòa 4 5 phút thì sẽ đưa ra một cái lệnh để đóng đây là cái dơ le để đóng ra lốc cục nóng bên ngoài thì bốn cái chân này là mình giới thiệu bốn cái chân này nó vào mà ăn vào một cái mạch điện từ nguồn vào thì chân này à, là, là, là cắm hai chân này sẽ thông với nhau và một chân này đi trực tiếp ra lốc thì khi mà có một cái lệnh từ vi xử lý sau đó khi đã nhận được trong phòng bao nhiêu độ và đã đủ cái số phút để kiểm soát được trong cái phòng của mình thì sẽ có một cái lệnh để đưa ra cái đây là cái dơ le nó có hình uh, ngang đi này sẽ đập dơ le sẽ đập từ vị trí này sang đến đây là vị trí này thì có nghĩa là chân nguồn còn lại của lốc sẽ được đóng điện khi lốc làm việc thì ra lạnh sẽ được uh, ga sẽ được hoạt động và sẽ được phun vào giá lạnh và hệ thống sẽ làm việc tuần hoàn như vậy khi đủ một cảm biến nhiệt độ trong phòng mà ta đặt 20 độ thì cảm biến giá lạnh này sẽ tự ngắt đấy thì hôm nay thì ờ, mình à, giới thiệu dưới video sơ đồ khối à, của điều hòa đây là điều hòa LG thì các bạn à, hãy ủng hộ và nhớ đăng ký kênh để từ điện lạnh Việt Nam mình sẽ làm một số video hướng dẫn như sửa nguồn này mất nguồn không đèn báo và có đèn báo không chạy và những cái video như có điện vào bấm điều khiển nhưng mà điện áp không ra lốc không lạnh quạt chạy nhưng mà không lạnh thì các bạn à, hãy chú ý đăng ký kênh điện tử điện lạnh Việt Nam thì à, mình sẽ làm một số ờ, rất nhiều video các bạn chú ý ờ, theo dõi thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và nhớ đăng ký kênh cảm ơn